Thì kính thưa đại chúng, câu hỏi từ Facebook của bạn Nguyễn Xuân Cương. Bạn hỏi rằng, Thầy ơi, trước đây con là đứa vô thần, không tin có ma quỷ gì cả. Vậy mà gần đây con gặp ma thật. Chuyện là con mới làm bảo vệ ở một công ty. Hôm đó hơn 10 giờ đêm con đi tuần một vòng. Đến nhà kho thấy đèn vẫn bật nên con mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra thì con thấy một người cao lớn, mặc váy trắng dài, tóc đen phủ xuống che kín mặt đang hướng về phía con. <laughs> còn đứng chết chân tại chỗ, nhìn vào con ma đó thì không thấy chân nó chạm đất. Thấy bóng ma tiến về phía mình, con mới tỉnh ra và ba chân bốn cẳng ù té chạy. <laughs> hỏi câu hôm nay thầy đọc câu hỏi này là khối người hôm nay là sợ đây này tối nay không ngủ được á hôm sau con hỏi mọi người trong công ty thì biết là có một vài người bảo vệ trước đó cũng đã gặp tình cảnh như con, có mấy người bảo vệ trước đó. Từ đó con tin là có ma thật Thầy ạ à, và thấy tò mò về thế giới tâm linh. Con muốn hỏi Thầy là ma không thể cầm nắm được đồ vật thì ma nó có làm hại con người được không? Và khi gặp ma chúng ta phải làm thế nào ạ? À? Xin mong Thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> Đấy, dạ. dạ, đại chúng đấy, thấy không? Có thể ở đây cũng có những người không tin có ma, không tin có ma nhưng vẫn cứ sợ ma. <laughs> Ờ, thưa đại chúng, thực sự nói đến ma thì đúng là nhiều người sợ đấy. vì ma mình chả biết nó thế nào. Ừ, vào. Ừ. thì bạn à, Xuân Cương bạn hỏi là khi bạn đi làm bảo vệ, bạn đi đến cái chỗ nhà kho thì bạn gặp cái hiện tượng này, thấy một cái bóng như thế như thế và nay đuổi theo mình và mình sợ quá mình chạy và bạn hỏi những người bảo vệ trước đó thì cũng thấy cái hiện tượng này thì bạn hỏi là cái chuyện ma nó có thật hay không rồi ma nó có ác hại được người hay không thì thầy xin trả lời cho bạn xuân cương và đại chúng cùng nghe thế này à, với cái ờ, nhìn của phật pháp thì biết rằng thế giới quỷ ma là có thật nghe không? À, đối với đạo phật mình là có thật hết á đó nếu gọi là có là có hết trời thần quỷ vật có hết ấy, mà không phải là không có có người có quỷ có ma có thần có thánh có tiên có phật có hết không phải không có nha thì ba là một trong những chúng sinh có thật đối với giáo lý của đạo phật và trong kinh phật có những câu chuyện mà nói về ma 500 vị tỳ kheo này vào rừng tu tập và trong rừng tu tập thì làm sao mà trong rừng đấy rất nhiều ma cho nên là đến đêm là ma nó ra nó quấy nó hiện nên là thành những cái hình ma quái rất sợ vào lòng ruột nó treo ở trên cây nó rơi xuống nó làm cho các thầy không ngồi thiền được nhìn thấy là sợ cuối cùng là 500 thầy phải bỏ cái rừng ấy đi về bạch phật và chúng con bị ma nó trêu nhiều quá không tu được phật ạ thế thì phật mới bảo thôi thế thì bây giờ các ông phải tu tập cái pháp môn từ bi và Phật dạy cho các thầy quán từ bi, tụng kinh từ bi và quán từ bi. Thế sau đó thì các thầy ứng dụng cái bài bài kinh này và tu tập. Và Đức Phật bảo tôi vào đấy sẽ tu tập như thế và giải tâm từ đến những chúng ma đấy thì sẽ hết. Thì quả nhiên các thầy vào trong rừng và tu tập đúng như lời Phật dạy. Các thầy giải tâm từ đến các cái chúng ma quỷ đấy thì tất cả chúng đi hết, nghe không? Đó và hết. Thế và không ai xa lạ chính một vị tôn giả của chúng ta rất nổi tiếng là Ngài Mục Kiều Liên. Ngài Mục Kiều Liên trong những kiếp trước đã từng là ma vương, thưa đại chúng, Đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Ngài Mục Kiều Liên đấy, còn kiếp này là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, nhưng trong vô lượng kiếp trước Ngài đã từng là ma vương. Đấy, đấy chứ vậy là có ma. Và bản thân Đức Phật chúng ta khi Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, đến đêm bốn chín thì chính ma quỷ nó hiện ra để nó quấy nhiễu Ngài và nó làm cho Ngài không đạt đạo được, nó cố tình như vậy nhưng mà cuối cùng thì ngài đã hàng phục được tất cả chúng nó đó thế cho nên cái chuyện ma là một hiện tượng có thật ở trong cái thế giới tương đối này thưa đại chúng đã có phật thì sẽ có ma đã có người thiện thì cũng có người ác có âm thì sẽ có dương thưa đại chúng không thể nào có phật mà lại không có ma nghe không? cho nên ma là hiện tượng có thật thế thì ở đây á, bạn này bạn thấy cái, cái hình bóng đấy á, thì mình gọi là con ba nhưng chính thực là một vong hồn hay là một ngã quỷ tức là chúng ta khi chết đọa làm ngã quỷ chúng ta cũng gọi là ma đấy nghe không nhé thì cái chuyện đó là có thế và ngã quỷ ấy, ma này ấy, thưa đại chúng nó cũng có tác động đến loài người chúng ta bạn này bạn nói là ma không cầm nắm được vật thì không phải rất nhiều những ma những quỷ họ có thể tác động vào vật được đó. ví dụ có nhiều chùa làm lễ khi làm lễ 49 ngày đấy thỉnh vong linh về chùa để cầu siêu à, chùa thì treo cái cành phan nhỏ khi thỉnh một cái là cành phan tự nhiên rung động mặc dù không có gió đấy là những vong hồn họ về họ tác động vào tất nhiên ấy, tùy theo từng loài có những vong hồn ấy, cái, cái, cái lực của họ rất là yếu họ không thể tác động được nhiều nhưng có những cái loại quỷ thì cái lực của nó rất mạnh trong kinh có kể câu chuyện ngài xá lợi phất khi ngài ngồi thiền định ngài xá lợi phất là bậc đệ nhất trí tuệ của phật đấy Ngài ngồi thiền định. Thì khi đó có một con quỷ nó bay ở trên không trung, nó nhìn thấy Ngài ngồi thiền định. Nó cầm một cái chùy nó giáng xuống đầu Ngài, rất là mạnh. Thế xong nó bỏ đi. Thế thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất xuất định thì tự nhiên Ngài thấy ê, cái đầu nó bị đau ê ê. Thế lúc ấy thì Ngài Mục Kiều Liên mới đến, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là tự nhiên hôm nay tôi xuất định tôi lại thấy đầu nó hơi bị đau ê ê thì ngày Mục Kiều Liên mới nói rằng, thưa với Sư Huynh ấy, là vừa rồi có một con quỷ nó đi đến mà nó thấy sư huynh ngồi thiền nó tức nó lấy cái, cái chày nó đập xuống đầu sư huynh đấy với cái sức của con quỷ này ấy, mà nó đập dùng cái chày nó đập thì cả cái núi tu di cũng nát ra như bụi luôn nhưng mà do sư huynh là ở trong cái định kiên cố cho nên là nó chỉ hơi ê đầu thôi chứ còn cái con quỷ đấy mà nó đập cái chày như thế thì đến cái núi tu di cũng nát ra như bụi luôn cơ mà đại chúng thấy khủng khiếp không không phải chuyện thường cho nên chúng ta nhiều khi đi chúng ta gặp những cái loài long độc ấy, có thể là chúng ta có khi bị bị luôn bị méo mặt bị người nó sụi luôn đấy à, thưa đại chúng nhá, cái chuyện đấy là có cho nên chứ đừng nói là ma quỷ không tác động đến con người rất nhiều người bị ma hành quỷ hành thưa đại chúng nha chứ không phải nói chuyện thường đấy, cho nên bạn này bạn lại nói ở đâu bảo là ma không cầm được đồ vật cho nên nó không làm gì được người không phải thế giới họ đều có liên đới và tác động với nhau. Chúng ta thấy điện nó có hình bóng gì đâu, nhưng mà nó có thể giật chết chúng ta. À, mình không nhìn thấy nó, sức của điện nó rất là mạnh. Từ trường không có gì, chúng ta đi gần cái dây điện cao thế, ở à, một cái mức độ nó có thể hút chúng ta vào. Đấy, nó hút chúng ta vào. Chúng ta thấy thế nó mạnh khủng khiếp thế nào. Thế cho nên không thể nói rằng thế giới quỷ ma không ảnh hưởng đến chúng ta, nó vẫn ảnh hưởng, chỉ ảnh hưởng ở mức độ nào và với ai như thế nào thôi thưa đại chúng nha thế thì bây giờ bạn ấy nói là bây giờ làm thế nào bây giờ làm sao để mà mà mà mà gặp ma thì không bị ma nó hại đó thì thực ra thưa đại chúng ấy, ma nó hại ai cũng phải có nhân duyên chứ không phải ừ, tự nhiên ai nó cũng hại đâu mình phải có duyên có nợ với nó thưa đại chúng nó mới hại mình mà chủ yếu là mình có oán kết với nó mắc nợ với nó à, thì nó mới hại thế còn nếu mà chúng ta không có duyên nợ thì nó cũng chẳng tự nhiên làm hại mình đâu đó nhé thế thì cái mà mà tốt nhất ấy, là chúng ta nên à, quy y tam bảo thụ giới của phật khi thụ giới thì có giới thần người ta hộ trì Đấy. câu chuyện đại chúng nhớ là ngài à, ngài ngài ngộ đạt quốc sư đấy à, kiếp trước gây ác với người cho nên cái người đó người ta theo người ta báo án, nhưng mà bao nhiêu mười mười kiếp thì Ngài Ngộ Đạt đều xuất gia tu hành, giữ giới. Cho nên ấy, cái vong hồn đấy nó không làm sao nó, nó báo thù được. Nhưng đến cái kiếp này, ấy, kiếp thứ 10 này, Ngài khởi cái tâm kiêu mạn khi được vua tặng cho cái tòa trầm hương để ngồi. do khởi tâm kiêu mạn cho nên ấy, các giới thần họ bỏ đi. Các giới thần bỏ đi cho nên cái vong hồn đấy nó nhập vào, nó báo oán Ngài được. À, biến thành cái mụn ghẻ mặt người ở đầu gối làm cho Ngài rất là đau đớn đó thế cho nên ở đây thầy mới nói là nếu chúng ta quy tam bảo thọ giới của phật và thực hành giữ giới chân thật tu tập thì ma quỷ nó cũng ít tác động đến chúng ta nó ít trừ khi mình có duyên nợ với nó có có oán kết với nó thôi nhé mà nếu có oán kết thì lại càng phải tu tập để để hóa giải oán kết nha Đấy, thì thầy xin trả lời cho bạn à, à Xuân Cương để bạn hiểu